rất thực tế thôi nói chung thì anh ờ, ra đời làm ăn anh có mẹ, có nhà có xe có nhân viên có công ty có phòng gym này nọ thì trên bước đường anh đi qua cũng giảm chết nhiều thằng mà trong đó có những thằng nó chết hẳn có những thằng thì nó chưa chết giờ nó trù nó trù dịch covid này mày bán nhà nha con dịch covid này mày ế chết mẹ nha con tao mở phòng gym mà tao chơi khô máu rồi nè tao vay ngân hàng 5 tỷ tao nhập đồ tao chơi chết mày luôn tất cả chỉ là hăm dọ anh nghe hăm dọ mà lớn lên từng ngày đó thì à, bây giờ thị trường à, sim Bình Tân nó cũng sôi động lắm em nó cũng mở lên nheo nhóc nhiều lắm chạy quảng cáo cũng cực cũng, cũng căng lắm nha nào là nhất Bình Tân đồ này nó không luôn chả biết nhất nhất giữa trên gì thấy máy tàu máy tàu mà mở miệng nhất miền Tân đúng không mở phòng gym linh hồn là cái gì là thiết bị mở phòng gym là linh hồn là thiết bị mấy ông không hiểu được cái chuyện đó mấy ông nhập máy mỹ như tôi đi chắc chắn là phòng mấy ông xịn à còn mấy ông nhập máy tàu có mấy thằng kinh doanh nó nghĩ như vậy nè mấy em kệ mẹ nó máy cứ máy tàu thằng chó nó tập nó biết cái gì đâu nó nói chuyện với nhau nó hổn như luôn nói trời ơi khách hàng ngu không à tập biết mẹ đâu vô cứ kéo cột lột quan trọng bt chiều khách nói chuyện ok là nó nghe hết à nó kinh doanh theo kiểu đó đó kinh doanh theo kiểu miệng lưỡi kinh doanh theo kiểu hứa hẹn kinh doanh theo kiểu mà giang hồ nó kêu là xạo ba trăm nha đó nên không là vấn đề cốt lõi là tiền phòng gym là thiết bị mấy khác chỉnh sửa thoải mái cái thiết bị em đầu tư sai hệ là ông chết mẹ à, giống như ví dụ như giờ thiết bị em cứ chơi máy mỹ đi full như anh vậy đó ra đường thằng nào nổi nổi không có thằng nào dám nổi với đồ mỹ đâu đa phần 99 phần trăm máy tập việt nam máy tàu thẳng luôn nha phòng gym giá rẻ gì đó tất cả mọi thứ đó thì bây giờ á em muốn đánh bại phòng gym mà đánh một cái lượng membership của nó em cho nó ế khách như tiệm neo bên mỹ vậy đó rồi chết thì tụi nó cũng trù anh vậy thôi tụi nó cũng trù anh vậy thôi mà càng trù á thì nói chung phòng anh nó càng ngợp ngợp đông á trung đông đông mức nào thôi chứ còn anh anh cũng chẳng nói thật sự với tụi em luôn á anh kinh doanh phòng gym mình đã mê thôi làm gì đã mê thôi chứ anh thích cái khác anh thích tập gym anh thích chém gió anh thích xây nhà anh thích vậy đó thích bán súp nữa thích phân phối súp thích uh, sản xuất súp thích uống bia da wow. thích đi chơi thích livestream đó thì à, nói chung thì cũng có câu chuyện anh à, kể ra như động viên mấy em sale nói chung mấy em sale trong phòng game nó có hai mảng mảng bt mảng sale hai thằng đó hai nhánh khác nhau không nào làm quyền nào nha mà bây giờ sale nó có giữ thì bt nó mới lên nó nó vậy đó em mấy em kinh doanh em phải nắm câu này sale phải giữ bt nó mới lên mà sale sale gì tao nói thẳng luôn thằng nào con nào sale á, thì có sao nó vậy nó thật cho khách hàng người ta hiểu rồi người ta chọn dịch vụ thôi chứ sale mà sale mà chém gió là cái như cực ghét sale chém gió ghét lắm mà đa phần trên mạng trên, trên thị trường gym bây giờ tụi nó sale chém gió không à mấy em ơi nọc chung lò ra mà nọc chung lò ra anh nghe anh, anh lại gì nữa nghe sale câu một câu hai biết muốn gì rồi giờ muốn cứ ký hợp đồng 3 năm gì đúng không nó mẹ đi cho gọn cái hợp đồng 3 năm là mày bán nhà rồi mày đưa hợp đồng nhà của mày cho coi mày hợp đồng mày ký mấy năm mày kêu tôi ký hợp đồng 3 năm xạo xạo đúng không còn bây giờ vô chỗ Duy Nguyễn hỏi kiếp đồng 3 năm có sổ đỏ rồi khỏi lo khỏi lo nó không bán nhà đâu chắc chắn đúng không sao bán được ví dụ như thằng kia nó muốn nhà thì nó còn bỏ nhà đi được nó nó bán đồ được tôi bán nhà ông làm như bán cái nhà dễ bán lắm trời khó cực kỳ luôn đó chứ còn trong khi cái nhà được xây là xây để làm mở phòng gym đó bây giờ bán nhà không thằng kia nó sửa một bằng lại nó làm khách sạn chắc chết bà đó luôn đó. ủa mà nãy giờ nói gì vậy à nói về uh, membership rồi ok quay lại vấn đề anh hơi lan man xin lỗi em một lần nữa rút kinh nghiệm à, phòng sale á mấy thằng sale lính của anh mà nó, nó cũng nhát lắm mày ơi nó, nó nó gọi là nó thấy ờ, vòng vòng đây nó nổ thằng kế bên nổ quảng cáo gì ờ, ba bốn trăm ngàn tháng hai trăm ngàn tháng tặng vé tập tặng yoga tặng từ lưa hộp dưa nó về nó kêu anh duy nguyễn tặng giống nó đi nha anh xong rồi anh bác cái một rồi mấy em mấy cái đó đó anh nói lần đầu như lần cuối mấy em đừng trình lên chắc chắn không bao giờ được hết á tại vì nguyên tắc của anh làm ăn không bao giờ anh giảm dịch vụ hết nó tại vì mà giảm giá là giảm là giảm chất lượng chứ gì nữa đúng không cái giá mình đã mẹ bèo như con mèo rồi phòng game vậy một tháng có 400 ngàn nếu đóng 3 năm đúng không còn nếu mà đóng một năm một tháng có 500 ngàn mà ông còn trả nữa tôi cũng lại bằng cụ luôn đó chứ chơi sao thân nó nên bây giờ một phòng gym không thể nào nó rẻ được đúng không nếu mà cái phòng mà máy tàu á thì nó mới có giá rẻ máy tàu mà vô mày tập đi vậy thôi nên tụi nó chém gió mà sao mình nó rung mới ghê chứ mấy em đó tụi nó chém gió thôi mà sao mình nó rung ở về để, để cho khách qua bên đó thì tao đâu có ngại đâu trời thoải mái anh em mở cửa làm ăn nó cũng cần phải sống đúng không mà mình cũng cần phải giữ cái đẳng cấp của mình nên những cái gì mà kêu giảm giá rồi tăng quà tặng độ là no bồ đi không bao giờ không bao giờ đúng không minimum minimum á là cái vé tập qua là 400 ngàn tháng thì đừng có bao giờ trình cho anh một cái chính sách gì trong một cái thời điểm nào mà nó xuống còn 399 cứ covid thì covid gì đó dẹp anh nói dẹp thằng tập á thì nó không tính giá mà thằng sàm long thì nó méo tập chốt trời ơi anh họp anh nóng lắm em anh vậy đó nó sầm lông thì nó nó méo tập chốt tao không có gì một hai ba thằng con sầm lông nope. mà tao đi tao giảm giá dịch vụ tao đi tao tao tao xỉ cho khách hàng tự nhiên cái thằng kia nó mới đóng tiền cho mình ngon lành đúng không rồi xong bây giờ tự nhiên mình giảm giá kiểu này có phải là mình chửi cho mặt thằng kia mày ngu chưa sao lúc trước mày không để tao giảm giá đi rồi mày đóng nó chơi vậy nó không có được mấy em chơi vậy ra đường làm ăn người ta chửi chết luôn á đúng không người ta chửi với mình là cái thằng bất nhất mình là cái thằng xàm trước sau nhiều lời không làm ăn được nên á, mấy em sale á mà trình cho chính sách giảm giá là mấy em chết mồ mấy em rồi không bao giờ được đâu khỏi trình mày trình gì đó ví dụ mở thêm lớp này lớp kia bào tiền thì được đúng không ví dụ như nhờ mở lớp hồ bơi hoặc bãi biển hay là uh, tập rút ít rút ép hay tập thêm gì đó thì, uh, thì được đó là một cái thứ hai đó nó nó bị anh đam của nó rồi nó nó nó biết rồi bây giờ nó chơi chỗ khác nên tao tao cũng bực mình đội sale lắm em nó chơi nó chơi vậy nè ok em nói vậy được em có cách khác bây giờ em không cần anh giảm giá anh tặng cho nó ba buổi tập đi ba buổi tập bt để em dụ nó nâng cấp hợp đồng nghe có lý không em nghe mới qua có lý nhưng mà nghe kỹ nó vô lý vậy tôi hỏi thiệt mà nha vậy ba buổi bt đó dạy thằng nào trả tiền cái nó dạ anh chỉ cần trả cho nhân viên một buổi dạy cho nó trăm ngàn cho nó vui vẻ rồi anh cái nó có cụ chỏ nè ăn không nó có cụ chỏ nè nó có cụ chỏ nè mày khùng hả mày mày mày tặng cho nó ba buổi một buổi tao trả cho thằng bt một trăm ngàn tao chưa biết nó ký ra cái gì tao thấy tao lỗ ba trăm mẹ nó rồi nó nhưng mà mày đâu có giảm giá đâu anh nó mang giảm giá mà tao tốn tiền mày đưa cái cái điều gì kỳ vậy nó sẽ có nhiều chiêu như vậy đó nó nhiều chiêu như vậy đó là cái chiêu anh đang nói về những cái kỹ năng quản trị nha thí dụ như tụi mốt tụi em làm chủ tụi em sẽ gặp bây giờ á cái phòng game đó nó có nó có những cái thằng biết biết bỏ tiền đầu tư thôi nha có nguyên đội tới nó làm nha bà nguyên đội luôn có một đội sale với đội bt anh em nhà tụi nó đó nó kéo tới nó làm bảo đảm nó trình cho mày lên những cái chính sách như nè mày không coi video của tao mốt mày bị nó gà bị nó xỏ mũi đi như con trâu thầy luôn nên đủ thêm lượt này thêm lượng anti-fan nữa rồi này ngày thực kinh doanh là nó hơi sâu thôi giờ qua chuyện của anh đi nãy anh nói về mặt tích tiêu cực của ngành sale giờ nói mặt tốt nói chung sale là cái gì đó nó cảm xúc lắm em nó làm cái gì nó đam mê lắm em em chờ đợi tin nhắn khách hàng em hồi hộp đâu này nọ kia tim đập bịch bịch bịch bịch bịch bịch này nọ đúng không em theo khách hàng nó cũng khổ nữa anh ơi anh ờ, bữa hổm tới gặp rồi ờ, về suy nghĩ sao được anh à, em nhớ anh quá à anh tới gì mà gặp em chưa kịp nghe con vợ nghe máy rồi xong phát một rồi xong phát một chửi xối xả luôn nói vậy mày hả mày gọi chồng bà có gì không nói những cái sự thật mà thật lòng là mấy em nó bợp chợp quá đúng không người ta phải alo dạ phải anh hôn để người ta lên tiếng cái đã biết ai cái đã bợp chợp vô để xà luôn mà trong khi đâu có gì đâu chỉ là rủ đi tới phòng sim để đăng ký hợp đồng thôi bà vợ bà ghen bà xả không được phát nào từ đó mất cái mẹ vé luôn bà ghen về mà nắm đầu chồng chồng đố đi được mà thường là mấy con vợ nhà xấu không tập gym mới ghen thôi đó chứ mấy con vợ mà đẹp đi nó tới phòng gym nó tập nó nhìn nó biết hết trơn rồi ghen gương cái khỉ gì nữa hiểu không rồi xong rồi à, nói chung cũng cực ngành sale phải nói là cũng cực chứ phải giỡn đâu nó đi chào khách trụ giả chào khách là giống la la lân la, la trên phòng này nọ nhờ đồ anh ơi giới thiệu bạn tới à, chị ơi giới thiệu chị tới tập được không này nọ giúp đỡ khách đồ đúng không lấy khăn đồ rồi lâu lâu khách không biết tập nữa mặc đồng vô chỉ luôn nó đó, đó là cái cái cái cực ngành sale rồi sếp rất ghi nhận mấy em yên tâm đi sếp nhìn thấy hết nha Bây giờ anh sẽ kể cho tụi em một cảm xúc Cảm xúc ngày 30 Cái ngày 30 là cái ngày cuối cùng để chốt danh số Đúng không? Mà tụi em phải hiểu rằng á Cái danh số là cái để chủ đầu tư nói chuyện với cái đội ngũ sale Có nhiều mô hình game nha em cái dụ như mô hình game là chủ đầu tư nó đều luôn sale thì khác Còn mô hình game bằng chủ đầu tư nó thuê sale thì là khác Anh đang nói cho mấy em chủ đầu tư mà thuê sale đó Thí dụ như tụi em thuê sale là cuối tháng là cái doanh số là cái nói lên kết quả làm ăn giữa chủ đầu tư với thằng sale ví dụ như thằng sale nó cam kết cái phòng này tháng này đem về 1 tỷ tới ngày 30 không đủ 1 tỷ là nó ngồi nó phải bút biết này nọ các kiểu thậm chí nó bỏ tiền túi ra luôn em cái đó là có bởi vì nó là làm sale nó có mặt này mặt kia ví dụ như bây giờ à, cam, kết là 1 tỷ mà tới à, tới gì sắp tới giờ g của ngày 30 à, 30 rồi mới được có 999 triệu hoặc 900 990 triệu thiếu 10 triệu thiếu 10 triệu ở đâu ra đó đúng không thiếu 10 triệu ở đâu ra con sale nó bỏ tiền ra nó bụp luôn wow. nó bụp luôn xong cái qua tháng sau nó tìm cách nó bán lại wow. nó bán một cách âm thầm cho người khác thì cái việc làm đó nó cũng nói chung là sai sai đúng đúng mà nói chung thì thì, thì tùy độ tùy góc độ các bạn các bạn nhìn thấy nó sai thì nó sai còn bác các bạn nhìn thấy góc độ đó đúng thì nó đúng tụi nó thường là sẽ làm như vậy hiểu không tại vì bây giờ mà tuột trên số một cái trên số không đủ á thì nó sẽ bị hại này hại kia bị phần trăm chia lợi nhuận các kiểu chứ sale nó có móc mà ví dụ như móc 100 triệu là từ tiền khác móc trăm rưỡi tiền khác nó đang là trăm bốn thì nó phải búng như thêm 5 triệu để nó tăng lên móc trăm rưỡi để lấy tiền quay hồng cao hơn rồi xong mà 5 triệu đó từ từ nó tính mà thậm chí nó cho khách mượn tiền luôn nó cho khách mượn tiền nếu mà khách không mượn tiền nó mới bỏ tiền nó ra nó làm cái hợp đồng ảo hiểu không bởi vì mình nói là tức là ở đây là cái gì mình nhìn cái sự việc nó có hai góc độ một đó là cách tụi nó gian dối nó là gian dối chứ là gì nhưng mà cái thứ hai đó, nó thể hiện cái sự trách nhiệm và nó thể hiện cái sự khôn khéo và linh động trong nghề của tôi đó, đó nói chung là cũng dễ, dễ thương mà cũng vui thôi thì hôm qua có một sự kiện ở bbt bình thường 10 9 giờ nó phán mẹ hết rồi hôm qua ngày cuối cùng biết nó làm khỉ gì á nó ngồi nó xào xào ở đây nó ngồi nó cưa cẩm cái ông nào đó không biết nữa em anh không biết khách anh không biết ai đó mà tự nhiên là cái tới, tới 10, à, 10 giờ mấy đêm gần 11 giờ tin điện thoại nhắn lên ten phát một khách tới rồi mấy em ơi khách tới rồi mấy em ơi ra hốt có làm hết hồn không khách tới mà làm như hàng vậy đó nhắn tin trong group có anh trong đó mà bay ra hốt phát một rồi ờ, tụi đó chụp hình camera từ lưa học dưa luôn chụp cạch cạch cạch cạch cạch một chiếc xe hơi đậu trước thol màn hình camera đen phủ xuống màn đêm thằng kia ra mở cửa nhỏ lệ nhỏ dẫn khách vô thằng kia ghi hợp đồng vô cái 3 năm hợp đồng 3 năm tức là cái chỉ là cái hợp đồng membership 3 năm nó rẻ bèo rồi không có gì để nói hết á 3 năm là 36 tháng một tháng 400 tụi em nhân lên đi không nhiêu tiền hết á nhưng mà anh nhìn thấy cái đội ngũ tụi nó nó nó ngồi nó chờ đợi nó ngồi nó háo hức cái tao họ tao anh mới nhắn tin ủa mà tao bay học doanh số gì tao bay chờ ghê vậy không có học anh ơi không có không không có học nhưng mà làm cho đẹp số wow. làm cho đẹp số tại vì doanh số của của của, của công ty là có một bt cộng nhân sale hai là nó cộng đạt rồi nó đạt đâu hồi lúc mà 12 giờ rồi đạt rồi nó nó không bào nữa nó không bào nữa mà cái thằng số của thằng sale nó chưa có đẹp thí dụ ờ, bảy trăm tám trăm bốn trăm ba trăm thì cái số đó sao đẹp nó mới có uh, mấy chục là tám mấy gì đó bốn trăm mấy bốn trăm tám mấy hay năm trăm tám mấy gì đó cái nó úp lên cái cho tròn số để cho nó nó đẹp số thôi wow. cái nó nói vậy đó qua cái cái cái hành động đó anh là một chủ đầu tư anh thấy anh thấy anh thấy vui ở mấy nhỏ nhà sao giờ nó cài ghê ta gặp ngày nào không cài giờ đỡ quá mấy ngày khác nữa tám mấy đi về rồi bà đất coi nó làm sale nó có mùa mấy em ơi nó tao bảo đảm mày cái ngày sale á mà vui nhất á là ngày 30 ngày cuối ngày, ngày cuối cùng á nó vui lắm má group nó nhộn nhộn nhộn nhộn nó nhắn cả ngàn tin cho nó, đó hợp đồng mà nó bay tới đếm tiền mệt luôn á tại vì tụi nó nuôi mà tụi nó nuôi hiểu không tức là thằng sale á nó nó bào tiền khách cho tới mức á là khách nó phải dồn nó phải nó biết ngày nào khách có tiền nó dồn dồn tiền tới khách đó và tới tới ngày tới hai ngày cuối cùng làm gì làm khách nó vẫn phải ói tiền ra ghê chưa mà không biết nó nhắn tin kiểu gì á có con xe có con xe hơi mà tối thui luôn 10 10 10 giờ mấy tự nhiên chạy tới THOL đóng tiền xong có hợp đồng ba cũ 3 ờ, năm 3 năm rồi về nó mừng nó vui Tết thằng này chúc mừng thằng kia thằng kia chúc mừng thằng nọ rồi giáo nó ảo lắm rồi xong rồi hẹn đi ăn đêm ăn tối rồi nọ các kiểu qua câu chuyện anh kể là gì nó là cái cung bậc cảm xúc khi đi làm mấy em tự nhiên đi làm tới ngày cuối cùng tụi em có những cung bậc cảm xúc đó nó thể hiện cái gì thì cái mục tiêu tụi em làm việc đó phải có mục tiêu tụi em mới thành công được còn mấy thằng túc ta nhân nhân viên phòng sáng cấp ô đi tối cấp về tao nói thiệt mày làm suốt đời cũng chẳng mục tiêu nữa mục tiêu mục tiêu thì nó nằm ở ngoài công ty chứ nó không nằm ở trong công ty đó nên mấy em là đặt ra cái mục tiêu cho bản mục tiêu nó có hai mục tiêu mục tiêu cho tập thể và mục tiêu cho bản thân thì cái mục tiêu cho tập thể thì là phải từng cái bản thân nó nó đạt được và trong cái tập thể đó thằng bản thằng cá nhân A nó hỗ trợ BC hỗ trợ DF nó hỗ trợ nhau nó tạo ra một cái team rất là vui đó là team sale của công ty BT ngày qua BBT Bình Tân á đương nhiên quận 12 nó cũng có nhưng mà quận 12 là câu chuyện khác anh không có thích mà làm trong một video mà nó nhiều cái nhiều cái đúng không cái con mặt nhỏ mà nó, nó cầm cái chỉ số mẹ quẹt quẹt vô mặt anh nó đòi ăn anh đó tối nay mình cùng đi ăn tối và giải quyết tiếp tôi không ngại cùng em đi ăn tối nhưng sợ thành bữa tối của em <laughs> con nhỏ đó là sale đó con nhỏ đó là sale hả mà nó là vô nó vô lâu rồi hôm qua nó hỗ trợ hợp đồng cái thằng mới thằng mới thằng mới vô con tháng à hiểu không nó hỗ trợ qua lại là cái tim của tụi nó ngày hôm qua đó nó nên nó nó nó gọi khách cũng vậy nữa tự nhiên mà ông khách mày, mày đóng đóng đóng thôi mày làm ghê tự nhiên mà ông khách nó phải chạy tới xe chạy chiếc xe hơi tới đây mà trong thời gian buổi tối tao tao biết khách nào nhưng mà thấy ông khách này rất là chịu chơi ông khách này rất là chịu chơi và cái bọn này với cái ông, ông khách này có cái tình cảm nó cũng tương đối nó thân lắm em nó mà làm chuyện đó chứ gặp tao thôi dẹp đi ông nói tao mua mua mua thôi chứ giờ làm gì có chuyện mà khuya đất khuya lơ đang gái gú không biết qua dẫn bồ theo không nữa nó <laughs> nó nó làm những cái việc mà nó rất là rất là là là là, là, là cảm xúc anh dùng cái chữ cảm xúc nó và môi trường gym thì nó luôn cạnh tranh thì nói chung là nó nó nó nó, nó từ lứa hết nè à cái phần cạnh tranh đó thì thì thì để cho bbt lo bbt dập được nha còn phần mấy em sale thì mấy em khai thác tốt dịch vụ hoặc là quản lý phòng gym chỗ nào toilet nó nghẹt chỗ nào nó tắt hay chỗ nào nó hôi thì làm ơn báo sớm đừng để cho khách hàng người ta phàn nàn nghe chưa nghe chưa đó nó là phòng gym bình tân phòng gym bình tân thì nó vậy thôi nói chung thì nó cũng vui nó cũng buồn gặp có người kia nói chung mà làm làm gym mệt rồi mệt mà vui nghe còn anh thì anh ít biết chuyện lắm tại vì anh không có hết ừ. trong group nào có anh hay là gì nó chia sẻ thì thì thì anh biết thôi nói chung là anh à, à, thay mặt cho chủ đầu tư anh nói chung là cũng rất là anh rất đánh giá cao tinh thần làm việc của của team sale vào ngày 30 còn ngày 29 ngày trước thì cũng bình thường thôi đó anh cũng muốn là tụi em làm việc ngày nào cũng như là ngày 30 hết á tất nhiên á, thì đối với anh chạy được bật cắt phòng game trả là cái gì anh nói thẳng luôn nhưng mà anh nhìn qua cái thái độ nhân viên của mình anh nhìn qua cuộc sống của nhân viên mình anh cũng cảm thấy là anh chúc mừng anh chúc mừng trước là anh chúc mừng cho tụi em đó và sau đó là anh chúc mừng cho tập thể công ty BBT à, ờ, cũng đoàn kết đi qua dịch bệnh này mà mấy phòng gym khác trả một bằng hết rồi mà công ty công ty mình cũng làm ăn nên làm ra cũng có được đồng ra đồng vô xe hơi đậu xe thì cũng đông đông nó xe máy thì cũng kẹt kẹt phòng tập thì cũng uh, khá là nhiều và tất cả những bộ phận thì hoạt động trơn tru thì thôi anh anh anh cũng xin ờ, chúc mừng mấy em một lần nữa rồi uh, qua đây thì cũng chia sẻ với mấy bạn về những cái sự thật trong ngành gym và những cái ừ, chiêu và những cái những cái chiêu trò và những cái cảm xúc ừ, nói chung là cái gì nó cũng tính chất hai mặt của nó cả cái gì cũng tính chất hai mặt của nó cả tất cả là làm ăn trong quá trình làm ăn rồi coi nó nó lỡ tay nó va chạm đủ đối thủ này nọ kia rồi hoặc là đồng nghiệp nó thì nó cũng xung đột tùm lum chuyện hết muốn nghe nữa không muốn nhiều chuyện nữa không yes. anh mà mốt làm video anh kể tiếp cho nghe nha bye bye hay thì xe và like đi ba